một dòng sông tên là nỗi nhớ đừng đến đó em ơi vì mùa đông sương trắng răng mờ nàng ơi qua sông nỗi buồn sẽ cạn chỉ có con chim sổ lồng đi nỗi nhớ đừng đến đó nghe em yêu em anh lánh mặt anh thương để bụng một khúc sông đầy vơi anh đâu bắt nổi chiếc cầu qua sông thương em anh chỉ chọn sương mờ phủ che tên là nỗi nhớ đừng đến đó em ơi vì mùa đông sương trắng răng mờ nàng ơi qua sông nỗi buồn sẽ cạn chỉ có con chim sổ lồng bay đi không thương em anh chỉ chọn sương mờ phủ chờ đi chờ đi nỗi yêu anh đâu bắc nổi chiếc cầu qua sông thương em anh chỉ chọn sương mờ phủ một dòng sông tên là nỗi nhớ đừng đến